Em không phải là hỏi anh điều đó Em định hỏi Tại sao lại xa em Nói đi Chứ đâu biết dòng đời lắm Nhiều con sóng phụ phàng Cho lứa đôi chia phôi Đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ Cho đến nay em thuyền đã sang bờ Không bao giờ, không bao giờ đó chỉ là cái cớ của anh thôi Sài Gòn ngày xưa bầu tình yêu của anh từ những thế kỷ trước Anh có thể làm những điều tuyệt vời mà bản thân họ chẳng thể nghĩ được Sài Gòn ngày xưa là những cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu Có nhiều điều mà mình thiếu Sài Gòn ngày xưa thương xa tắc thiếu gia bông bẫy cùng cô ba Anh dắt em qua những khu thương mại sầm quốc tấp nập người cô gái Sài Gòn ngày xưa trên đường phố những chiếc Vespa và số bảy Nhưng vẫn còn đâu đó ở vùng ngoại ô những chiếc xe tăng đẹp máu chảy Sài Gòn ngày xưa trường thu tên biết nhà đưa tà áo gái da nông Họ hẹn ở góc quán nhỏ sau giờ tan học đó là điều ta mong Sài Gòn ngày xưa với mắt em đẹp như hồ ngọc của Đông Dương Rồi chàng nghệ sĩ hoài mơ trong đó tạm quên những chuỗi ngày phong sương Sài Gòn là em anh là gia đình nắp ôm trong vòng tay ấm áp Đưa em đi về trên đường công lý mặc kệ đông phong chẳng thấm tháp Sài Gòn ngày xưa bình minh anh vàng thì cùng hàng huyền nơi nhà hát Một chút hoài niệm về thời đẹp nhất anh em họ và quyền của bài nhạc à. những tiếng nói thiết tha thật tuyệt vời nhất của một đời người bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chỗ nào đó một quê hương một thành phố nơi người ta đã yêu nhau tất cả mùa màng thời tiết hoa lá cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó kết hợp lại làm nên hạnh phúc làm nên nỗi yêu thương của chúng ta đó chỉ là cái cớ của anh thôi